Xin chào toàn thể anh em ba miền Bắc Trung Nam nha Hôm nay đã đến với lọc Phát Tài Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em về bộ môn tài xỉu nha anh em Đó, cái bộ môn tài xỉu thì nó mạnh hầu như là ở trong miền Nam ở Bắc thì nó chỉ bắt đầu và miền Trung nó cũng nhiều lắm Đó, mỗi nơi thì nó cũng tùy thôi Nói chung là có chỗ chơi có chỗ không Nhưng mà riêng miền Tây, miền Nam thì chơi rất là mạnh mẽ nha anh em Đó Hôm nay thì lọc sẽ giới thiệu cho anh em về kính nhìn xuyên nắp tài xỉu nha anh em nhìn xuyên nắp tài xỉu rồi kính nhìn xuyên cái nắp tài xỉu là sao thì đây mình sẽ giới thiệu cho anh em đó kính nhìn xuyên nắp tài xỉu này nè này đó. những người nào những người con gái người ta bị cận anh em đây những người con gái người ta bị cận thì người ta sử dụng người ta hay, hay dùng đó hầu như ai cũng dùng đó gọi là kính áp tròng đây nha anh em đó nó rồi đây rồi thì hôm nay sẽ lọc sẽ bắt đầu cho anh em đây tiếp tục <clears throat> đây giờ nè lọc lại chuẩn bị nè chén nè hột nè nắp là nha anh em chén hột nắp chén hột nắp đó giờ bắt đầu á lọc sẽ thử cho anh em xem nè cái đây là cái hộp có đồ này anh em thấy không đây là hộp nè đây nè đó đây, hộp có đồ nha anh em đó anh em thấy không để đâu hít từ đó rồi còn đây là hộp mình bắt đầu là mình chơi nha anh em đó anh ok rồi đó rồi chén này anh em điểm này đó lọc test qua từng thứ cho anh em xem cho kỹ ok đó rồi đây nắp nắp nhanh em rồi rồi qua cái bước đó rồi đúng không anh em rồi bắt đầu lọc sẽ test cho anh em xem về cái bộ kính này nha đó. lọc đã đeo kính sẵn rồi nha anh em rồi bắt đầu test cho anh em xem 5 cây cây đầu tiên nha anh em đây anh em nhìn này cây đầu tiên đó lọc sẽ lắc như bình thường lọc sẽ lắc một hai cây đầu tiên như bình thường lọc không cần biết trong này là cái gì hết đó, đó. lắc một hai cây bình thường đó. lọc nên lọc chẳng biết cái gì hết ok chưa rồi đó anh em xem rồi rồi xíu rồi giờ bắt đầu mình sẽ test cho anh em xem này giờ mình bắt đầu mình sẽ test cho anh em xem nha anh em rồi cái này á thì mình mới thấy được một con tam đó mình mới thấy được một con tam nha anh em hiện tại là mình chỉ thấy được một con tam thì mình đừng có đánh mấy cây đây mấy một hai cây đầu tiên mình cứ bỏ đi tại vì mình mới đeo kính thôi mà đó cho nó dịu mắt đã đó một con tam anh em thấy không mình thấy có gì thì mình đánh con đó nha ok rồi bắt đầu cây thứ hai nha rồi cây này á, thì lộc đã thấy được một con ngủ đó lộc đã thấy được một con ngủ hai con ngủ đó rồi nếu mà hai con ngủ thì anh em đánh gì đánh tài trăm phần trăm ok tháng nào mình đánh đó mà đó anh em thấy không cái độ chính xác này cực kỳ cao nha anh em đó kính nhìn xuyên nắp tài chịu rồi hiện tại cái này lọc vẫn thấy con ngủ nha anh em hai cái ngủ nữa nhé vẫn hai cái ngủ nữa thì mình tiếp tục mình đánh tài cái đánh hết tiền luôn cỡ nào mình chơi đúng không đó anh em thấy không ok chuẩn rồi tiếp tục rồi cái này lọc à, thấy được một con lục đó. hiện tại lộc thấy được một con lục hai con lục rồi đó thì lộc tiếp tục đánh tài đánh tắt tay luôn đánh hết mình anh em thấy không đó. đánh này thì không có ai chịu nổi đâu nếu mà kính nhìn xuyên cái tài xỉu này nha anh em rồi kính này thì cực kỳ đeo nó đeo cực kỳ đơn giản đó bắt đầu mình test cho anh em xem cái cây cuối cùng coi cái bộ kính này nó chuẩn xác tới đâu rồi hiện tại á thì lộc thấy được một con tam đó, hiện tại lọc chỉ thấy được một con tam hoặc là một con nhị còn những cái cây á, mà nó trắng hết anh em không thấy á, anh em mà thấy đỏ hết á anh em cứ đánh xịu nhưng mà đánh anh em đánh nhẹ cho mình thôi tại vì con, con nhất với con tứ á, thì nó sẽ trắng đó, anh em phải nhớ đây mình thấy được một con tam này anh em thấy không còn con nhất con tứ là nó sẽ trắng đó đây giờ mình sẽ bắt đầu mình thử nè đó bốn con tứ hoặc là một con nhất cũng được riêng những cái con màu đỏ này anh em mà đeo khi mà khi mình đeo kính vào á, thì mình sẽ thấy nó đỏ hết trắng hết thì anh em cứ đánh bình thường thôi nhưng mà anh em đánh nhẹ thôi cái đánh xỉu thôi nha đừng đánh tài cái đánh xỉu thôi đừng đánh tài nhớ nhớ kỹ cái đó được ok đó. anh em á, nào mà cần á, thì cứ liên hệ với mình những anh em là ở xa ở xa nha còn ở gần thì cứ chạy thẳng qua nhà mình luôn đây 0981 521 779 0966 521 779 thì mình sẽ tư vấn cho anh em nhiệt tình nhất có thể ngoài ra thì bên nhà lọc vẫn còn có làm bầu cua nè tài xỉu nè sóc đĩa nè bài lá nè những anh em nào mà cần chuyên sâu á, thì cứ nói với mình đó mình nhiều cái món mà hàng độc lắm anh em yên tâm rồi anh em mà xem xong cái video này á, thì nhớ ủng hộ cho mình subscribe cho mình like cho mình đó nhớ tới mình rồi xin chào tất cả anh em nha